Xin chào tất cả các danh hồ màn đã quay trở lại với channel của tôi ngày hôm nay à. Tôi quay FF à, 120 nè Nhưng mà cái phần mềm chỉnh sửa video thì nó không ra được 120 đâu nha Mình Quay 120 Full HD các kiểu nào hôm nay sẽ sơ full setting full đỏ Sao gọi là full đỏ nhỉ? Ừ, nói chung là full setting kéo sấy của mình trong Free Fire Đầu tiên chúng ta sẽ có đồ nhảy con chuột thì chúng ta nên vào phần setting của PC để chỉnh cái này ở Win 10 thì cũng có mà chúng ta chỉ cần vào đây chúng ta gõ mail là được mouse setting đấy thì chúng ta sẽ chỉnh ở trên thanh này tôi thì chỉnh ngay số 10 ở gọi là số 10 may mắn sau đó chúng ta đến với phần cũng là ở đây luôn control đó là control banner này vào control banner chúng ta vào phần is of a set chúng ta lại it of the set rồi sau đó chúng ta vào mất the move user tour cái này là dùng mà tính từ so sánh mà so sánh so sánh ngắn nè đó ir này rồi chúng ta vào set up mode kéo hết về cho tôi kêu anh em kéo hết về chỉnh off hết cho tôi đó ok rồi sau đó chúng ta đến với đến với cái này cái này là cái gì cái này là blue status đấy các bạn à không phải cái này đâu blue status đấy mỗi lần dầu free fire là nó bị gì rồi bị kiểu lý do mình chọn blue status bốn, không phải là blue status năm, là tại vì cái blue status năm mình vào không được không biết sao nó vào không được ai biết cái lỗi này không kiểu lúc trước mình tải mình chơi nó mượt vài chữ luôn FF 200 các kiểu luôn nhưng mà bật nó không lên lỗi bật Bluetooth không lên luôn không biết có bị lỗi gì đây rồi đây rồi chạy rồi chạy rồi chạy rồi rồi hủy Bluetooth 4 rồi các bạn Đấy, bây giờ phải vào trong đây nhưng mà chuyển nó ra desktop này chuyển nó ra desktop đấy setting ở trong đây thì chuỗi ý nhá trong đây chúng ta sẽ để DPI là 444 màn hình là Full HD màn hình và DPI này nó liên quan đến nhau rất nhiều nếu mà mấy bạn bạn mặn mặn mặn cũng ok đó để y chân mình chưa chưa nó mặn và thứ hai là khi chúng ta có card đồ họa chúng ta phải chọn và ưu tiên chuyên dụng nha các bạn rồi để chuyên chuyên dụng luôn chứ không được để kiểu bình thường luôn để nó được chuyên dụng luôn nha đầu tiên setting của mình thì điều khiển quay về à, đồ nhảy bước về không điều khiển thì mọi người chỉnh phím tùy thích thôi và bắn bên nút bắn bên này nha setting thì DPI e bằng 9 setting thì mọi người nhìn theo mà học hỏi đúng không đấy chú ý là cái phần đồ nhảy nè nói chung về, phần kéo tâm thì chúng ta liên quan đến đồ nhảy nhiều hơn đúng không thì chúng ta sẽ có đồ nhảy ít là cái này đồ nhảy y là cái này đấy lưu ý để cái này là full nha full nha Đấy. và để ở chế độ standard nha mọi người cái quan trọng nhất là để chế độ standard nha để ở chế độ standard này thì nó sẽ không bị loạn lặn chuột hiện tại đang xài con chuột cùi nha mọi người với một cái à, micro hơi quẩy nên tóm lại là âm thanh nghe nó cùi cùi đấy FF30 quay Full HD đấy lấy bánh cho kỳ ra à. đấy thì lâu rồi mình chưa tập lại đấy chứ nói chung bánh hít thôi cũng dễ mà mọi người chú ý để tâm đặt cao lên nha mình bị cái tật à, đặt tâm thấp này mình biết ra ngoài bánh luôn thể hiện đẳng cấp chứ sao lại phải ở trong cái trận này đúng không I got nightmares in my head, I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper Anxiety, filling up every space, no privacy And silently, it could build and build until you finally see Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer No exposure, I just wanna be a loner uh, Some can't stay sober, looking over all their shoulders Like moving boulders just to get out of the home It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck Under the rug, all my problems that love I got nightmares in my head, I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper I got nightmares in my head, I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper